Thưa tất cả các con, à, bây giờ là đến cái phần à, phá cỗ. Hôm nay sư phụ à, và chư tăng nhìn thấy mâm cỗ hôm nay rất là đặc sắc. Đấy, các con thấy xem mâm cỗ hôm nay đẹp không? Bao nhiêu là món này? Đấy các cô các bác, à, Phật tử là chuẩn bị đây à, táo mà các cô các bác cắt thành những con búp bê rất là đẹp, wow. rồi cam, rồi bưởi, đẹp quá, bưởi thành những chú chó bông đẹp không này con thấy không? đẹp không thế này chúng một tràng máu tay một cho công lao của cô cô vâng chú đẹp quá cơ đây này các con này con nhìn thấy không đây là con nhím đây này đấy có phải con nhím không đấy từ nho đây là con cá này các con thấy đẹp không đấy đấy con ơi đây là con thỏ nữa này con ơi đúng không thấy các đẹp. cô giỏi không đẹp quá đẹp, <laughs> đẹp quá. quá sư phụ cũng thấy vui quá hôm nay các cô các bác rồi các anh các chị ở chùa vẫn rất là quan tâm đến các con cho nên làm mâm cỗ trung thu hôm nay sư phụ thấy đặc sắc có khi đặc sắc hơn cả năm ờ, năm 2019 nữa đấy đúng không thế thì à, sư phụ thì đã gửi bánh về cho các con gửi quà về cho các con rồi về các đạo tràng rồi nhé thế thì còn ở đây à, tại chùa mình thì các con nó sẽ phá cái bông cỗ này nhé thế bây giờ sư phụ sẽ tặng cho các con nhé tặng cho con đây là những cái phần rất đặc biệt này đây là chú gì nhỉ à chú chim con này là con chim rồi sư phụ tặng cho con đấy con xin à, các con xếp hàng nhé đây cho con rồi các con đứng hết vào đây để sư phụ tặng quà nào đẹp quá đây để các bạn cùng gửi cho các bạn sư phụ con nhá. những con chim này thật đẹp chúng con cảm ơn sư phụ đây à. cho con con thỏ <laughs> đây cho bạn con ong đúng con ong vàng đẹp quá con đây cho con con chim đây con bướm đây à cho con con bướm này à, đây của con. cảm ơn sư phụ à đúng rồi cho con à. cho con nào, con bướm này bạn nào đã có quà rồi thì chú quậy xin mời bạn nhỏ à, lui về phía sau để cho các à, bạn khác ôi, được con thiên nga đẹp quá này. cho con con thiên nga à, con thiên nga đây cho con con thiên nga đây là mc của chương trình Ô đẹp nữa này cho con Đây còn thiên nga nữa ừ, Cảm ơn sư phụ ạ à Đây nha. cái gì đây Oh, Cái bông hoa này đẹp quá Này cho con Rồi Rồi à, Đây cho đây, con một con đây. thiên nga Cho con đây Cho con này Cho con cho con đây cho con đây cho con này của con đây ui gì đẹp quá bé nào cũng xinh đẹp quá đây của con cho con này có con ơi <laughs> bé của bé của bé Ê, đẹp quá lại cho con cho con đèn ông sao cho con con bướm này cho con con cá này cảm ơn sư phụ ạ Bây giờ tất cả các con theo sư phụ nhé, theo hai anh ờ, Lân để đi rước đèn ông sao nhá. Theo sư phụ đi tùng dinh dinh đi.